theo nữa là cái phần mà xác định cái tâm tục lúc nãy là tôi cũng đã có giảng rồi thì uh, ở trong cái phần xác định tâm muốn xác tiếp theo mà chúng ta muốn xem vận hạn của từng vị trí các cung trong cái nhà của chúng ta như thế nào thì chúng ta cần phải định được tâm xác định được cục cục ở đây là gì là không gian để tính toán thì cái việc kích hoạt tài lộc thì nó dựa trên một nguyên tắc rất là quan trọng việc quy hoạch tập đoàn dựa trên nguyên tắc rất là quan trọng như sau tức là đối với một căn nhà thì chúng ta các vị trí trong nhà tổng hợp khí của thiên nhiên thì là bình thường, tức là không có gì mà thay đổi tuy nhiên là khi đến hậu thiên tức là mỗi một năm do là tái tuế do thiên tinh đáo tại các vị trí khác nhau cho nên là trong nhà sẽ có chỗ tốt và sẽ có chỗ xấu tổng hợp thì không có tốt xấu nhưng mà nhưng mà từng vị trí trong nhà có chỗ tốt chỗ tốt và chỗ xấu khác nhau do chúng ta vô tình chúng ta kích hoạt cái chỗ đấy lên thì đáng ra cái chỗ xấu thì chúng ta lại đáng ra chúng ta phải làm cho nó tinh lại thì chúng ta lại kích nó lên và chúng ta đáng ra làm cần tốt lên chúng ta lại làm tinh lại thì bị sai mất đi cái phương pháp thì cái căn nhà không trở thành cái nguồn lực để nó tương trợ hay nó bổ cứu cho cái cái cái cái, cái, cái thân mệnh của mình cho nên là cái phương pháp có thể là thực ra nó chỉ dựa trên một hai nguyên tắc rất quan trọng đó là nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc độc chính tức là chỗ nào tốt thì chúng ta làm đậm lên và chỗ nào xấu là chúng ta làm tính lại đấy là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất trong việc quyết tài động và yếu tố thứ hai tức là dù là động hay là tĩnh thì phương vị đấy cũng phải gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp nếu như mà không gọn gàng không sạch sẽ không ngăn nắp thì không thể nào kích hoạt tài động được nên yếu tố phong thủy đầu tiên của căn nhà đó là gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp đấy tránh những cái rêu phong tránh những cái ẩm mốc ờ, tránh rêu phong ẩm mốc ví dụ tại cái phương vị tôi chưa cần xét đến vận khí lưu niên hàng năm đi tại cái phương vị ờ, tài lộc của tôi đi nó lại là cái nhà vệ sinh thì muôn đời thức lên cũng không được đúng không ạ ví dụ như nếu như mà nếu như nhà vệ sinh đấy chúng ta tôi phải chót thiết kế vị thế rồi đi đúng không ạ thì phải giữ cho cái sàn khô để vật phẩm hóa giải vào ví dụ để như cây tiếp mộc lan vào đấy chẳng hạn hay là chúng ta để vào đấy tầm uh, kiểu cây trầu bà đấy chẳng hạn để hút cái âm khí đi hoặc chúng ta sử dụng cái bảo bình thủy chúng ta để bên trong đi hay là chúng ta sử dụng cái đồng hoa mai nó úp lại nó chấn phong ấn những cửa lại đi thì nếu như chẳng may nó vào vị trí xấu thì chúng ta cần phải hóa giải nhưng mà muốn hóa giải gì thì hóa giải thì phương đấy nó phải đảm bảo yếu tố là sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp dù là hung hay dù là cát thì vẫn phải sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp nếu như mà hung thì năm nay chỗ này tốt nhưng mà chưa chắc hai năm nữa chỗ đấy là tốt nếu như thế thì mỗi năm là tốt chúng ta chỉ dọn những chỗ tốt không dọn chỗ xấu à thì không phải như vậy mà chúng ta cần tất cả những vị trí trong nhà nhà sạch thì mát mát sạch thì ngon cơm cho nên mình ra là cái nhà phải liên tục suy nghĩ anh chị muốn áp dụng phong thủy vào cuộc sống muốn thực hành nó thì cái việc đầu tiên là phải giữ cho cái nơi đấy sạch sẽ gọn gàng tôi mới xem phong thủy nhà anh nào tôi đến kể cả xây nhà mới luôn mà tôi đến khảo sát thì nhìn nhà hữu dụng ít nhất mắng cái vài câu thì về theo dõi sạch nhà đến xem về cái tư tưởng đã nông dụng rồi thì làm sao được không được nghỉ Đây là nhà là nguyên tắc đầu tiên là cái nhà phải sạch sẽ phải gọn gàng ngăn nắp đã đúng không ạ giống như là trong cái phòng ngủ trong kỳ trước thì tôi có giảng tôi nói rằng là trong cái nhà thì cái phòng nào là phòng quan trọng nhất thì uh, uh, mọi người bảo là cái phòng nào cũng quan trọng bây giờ mỗi phòng đều có ý nghĩa khác nhau cái phòng khách thì gọi là minh đường đó. Vâng, cái minh đường là cái nơi mà uh, tiếp khách đúng không ạ và minh đường là nơi chiêu quý nhân nếu trong cái nhà không có phòng khách thì chẳng có khách không có khách thì không có quý nhân không quý nhân thì không có minh đường không có minh đường thì không có tài lộc thế làm sao mà có người giúp đỡ tên là nha là cái phòng khách là nơi chiêu tài đúng không ạ cái phòng ngủ đúng không ạ là thể hiện sự hòa hợp bây giờ về đến nhà mà nhìn vào phòng ngủ thấy nó bừa bãi đồ xô chỗ này treo cái quần chỗ kia treo một cái áo chỗ này chăn không gấp thì cả khách sạn nhà nghỉ cũng thật mà chắc chắn tôi về nhà mà tôi nhìn cái nhà tôi chỉ cần chăn màn gấp thôi ngày mai không phải ngày mai là ngay lập tức là tôi sẽ đi ra khách sạn tôi ngủ ngay lập tức không có đủ chuyện đúng không hai lần thôi là lần thứ ba có người khác để chọn mình cứ tuyên bố thế <laughs> mình cứ giả vờ bạn thế dù làm sao thấy không từ từ tính đúng không ạ nên là phải phòng ngủ bây giờ là nơi quảng gia đạo đúng không ạ là cái nơi đấy là nơi cất giữ tài lộc vào phòng bếp đúng không ạ nơi đấy là thể hiện cái gia đạo nơi đấy là thể hiện cái sức khỏe đúng không ạ cái phòng bếp gọn gàng ngăn nắp tức là trong bếp thì lúc nào cũng đường bãi thì trong đấy Ờ, nấu ăn thì phải có rác phải bẩn để lưu thông chứ không trong bếp phải sạch trong bếp càng sạch càng tốt cái sạch sẽ này sẽ liên quan đến cái việc mà khi mà các tinh đáo vào vì chúng ta mới chỉ đáo được là lưu niên lương nguyên tinh của năm thôi chúng ta chưa nói lưu niên tinh của tháng lưu niên tinh của ngày lưu niên tinh của giờ đáo vào một cái thì xấu thì làm sao cho nên là phòng bếp cũng phải gọn gàng ngăn nắp đúng không ạ vì nơi đấy là chủ quản sức khỏe bao nhiêu là vui buồn mà cho nên trên cái bàn ăn trên gió gặp nhau trên cái bàn ăn là chính đúng không ạ và tiếp theo nữa là đến cái phòng thờ là nơi quản gia đạo nơi nói ước mơ nơi quản ý chí thì cũng lại để thờ các cụ một nơi mình giáo dục cái đạo hiếu của con mình trong nhà nói ước mơ của mình lại để bừa bãi thì chẳng biết là chỗ nào cần phải phải gọn nữa cho nên là yếu tố công trình đầu tiên là gọn gàng sạch sẽ sau đó là xe xong thì bắt đầu chúng ta có nói đến động tĩnh thì tùy vào các cương vị khác nhau trong nhà thì chúng ta sẽ mỗi một năm thì chúng ta sử dụng phương pháp động tĩnh khác nhau cái này người ta gọi là nương theo vận khí để kích hoạt tài lộc vì căn nhà là quý nhân là đồng hành là trợ lực là trợ khí để giúp gia tăng thêm tài lộc cho nên thành ra là chúng ta phải lưu ý đặc biệt vấn đề này đây là phương pháp để chúng ta xác định trung cục. Khi kích hoạt tài động trong nhà, người ta sử dụng trung cục để kích hoạt hoặc là tiểu cục của phòng khách. Đối với cả công ty thì nơi đấy là phòng làm việc của giám đốc, phòng làm việc của nhân viên tư vấn bán hàng. Đó. Đối với cả các phòng khác như kế toán chẳng hạn thì nó chỉ là kích hoạt vào hộp thôi, kích hoạt quý nhân thôi. Và người ta trong nhà người ta sử dụng trung cục để người ta xem xem là các phương vị, các phương thế nào và tiếp theo nữa là tiểu cục tức là chỉ cái không gian của phòng khách thôi chỉ không gian của phòng khách thôi đúng không và chúng ta sẽ xác định cái quy định này thì nếu như đã kích hoạt bằng trung cục rồi thì chúng ta có thể không làm bằng tiểu cục và tiểu cục rồi thì chúng ta nếu như mà phù hợp thì chúng ta uh, nếu phòng khách mà lớn ấy, thì chúng ta sẽ làm bằng trung cục đối với cả nhà ống ấy, thì chúng ta dùng trung cục để kích hoạt còn nếu như mà cái phòng khách độc lập được xây được bởi quay ba bức tường đấy được tách thành không gian riêng đấy thì chúng ta kích hoạt trong cái minh đường cũng là trong